Giờ này, toàn thể đạo tràng chúng con đã ổn định trang nghiêm, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giới Sư, từ bi Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện, tác lễ truyền trao giới Pháp cho hàng Phật tử chúng con tu tập một ngày một đêm, được thừa hưởng ân đức từ Tam Bảo. Xin kính mời quý Phật tử đang theo dõi trực tiếp đồng niệm hồng danh Phật để cung đón Đại Đức Giới Sư Quang Lâm.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 tu cầu xin chứng tâm thành chúng con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 Đệ tử chúng con nương oai nực Bồ đề của mười phương chư Phật Xin bạch thình hết thầy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng Theo đại nguyện của các ngài quang giáng lời Pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con Cùng lương oai lực của Đức Phật Bốn Sư Bạch Thình hết thầy chư chúng phát tâm Bồ Đề chư Thiên chư Thần đồng nhau làm hộ Pháp Hết thầy chúng quý thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tính tấn hổ trì nương oai lực Phật. Vân tập về lời Pháp hội theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm Tân Sửu đệ tử con Pháp danh tích Trúc Bảo Trung với tâm tha thiết cầu giới thực hành giới của con hôm nay với tâm cầu thỉnh giới và pháp của các Phật tử hiện tại đạo tràng được sự cho phép trên sư phụ cùng sự cắt cứ của đại tăng chùa Ba Vàng chúng con như chân như thật xin được tác lễ truyền bát quan trai giới cho các quý Phật tử ở tại nơi đây cùng các Phật tử ở phương xa từ nơi công hành này của chúng con xin các ngài từ bi gia hộ cho hết thầy các Phật tử dân à, thiện nam tín nữ được thọ nhận giới pháp đầy đủ công đức đời đời kiếp kiếp nhân đây mà thành tựu đạo quả vô thượng Bồ đề. Nam mô Thượng Gia Hộ Bồ Tát, Nam mô Thượng Gia Hộ Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. chẳng ai bằng ơi à, thầy dày khắp trời người ơi à, cha lành à, chúng bốn loài ơi quý y tròn môn niệm ơi dứt sạch nghiệm ba kỳ ơi ở à, xưng à, dưỡng à, cùng tàn tan ơi ưng kiếm không cùng tần Phật chúng sinh tinh thường rộng lặng ơi ờ, đạo cảm ờ, thông không ờ, thể nghĩ bản nơi nơi đế châu vi đạo tràng ơi mười phương phật bảo hảo quang sáng ngời ơi trước bảo tòa thân à, con ảnh à, à, hiền ơi cúi đầu xin thể nguyện quý anh chi tâm đành lễ ơi nam mô tần hư không biển pháp rơi qua hiền vị lai thầm phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thượng trụ tam bảo chi tâm đành lễ ơi nam mô sa bà giáo chủ điều ngự bồn sư thích ca mâu ni phần đường lai hạ sinh di lặng tôn phật đài chỉ à, văn à, thủ sư lời bồ tát à, đại hành phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát chi tâm đành lễ ơi nam mô tây phương giao chủ cực làng thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tình đại hải chúng bồ tát mô khai luật tạng bồ tát ma tát chúng con xin cung thỉnh đại đức giới sư an tọa pháp tòa xin kính mời quý phật tử và gia đình đang theo dõi trực tuyến quỳ gối chắp tay trang nghiêm hướng về đại đức giới sư để dâng lời cầu thỉnh giới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 các Phật tử không thể về chùa tham dự lễ được. Tuy nhiên, chúng con cũng thật hạnh phúc khi được Sư Phụ cho phép tổ chức khóa tu bác quan trai giới để quý Phật tử có thể hướng tâm tu tập trực tuyến, lấy sự tinh tấn báo đền ân đức tổ sư. Giờ này, chúng con một lòng tha thiết hướng về Tam Bảo, hướng về Đại Đức Giới Sư, cầu thỉnh Đại Đức Giới Sư, từ bi mà truyền trao giới pháp cho chúng con được tu tập một ngày một đêm thanh tịnh, nhân lễ húy kỵ lần thứ 264 của Tổ sư Trúc Lâm Mahasamon Tuệ Bích Phổ Giác, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giới Sư. Sa thu, sa thu, sa thu. À, xin mời các quý phật tử chúng ta buông tay ngồi thành thơi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 Đức Tổ sư Ma Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác được sự chỉ dạy trên sư phụ cùng như ban tổ chức có kết hợp chương trình tu tập bát quan trai giới trong ngày lễ dỗ tổ để các quý Phật tử được tu tập tăng trưởng công đức phước lành tiến tu trên bước đường cầu đạo vô thượng. Đó là nhân duyên của buổi lễ ngày hôm nay. Sư Bảo Trung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 Kính thưa toàn thể các quý Phật tử, thiện nam, tín nữ, trong chương trình hôm nay, các sư chỉ truyền bát quan trai giới, còn những ai muốn thọ tam quy ngũ giới thì có thể theo dõi qua video của sư phụ trên các kênh truyền thông của chùa. Chính vì vậy, hôm nay các thầy chỉ truyền bát quan trai giới thôi. Trước khi vào nghi thức truyền bát quan trai giới thì Trước tiên, chúng ta phải dọn rửa thân tâm mình cho được trong sạch, tức là chúng ta phải phát nguyện sám hối. Phật Pháp là thanh tịnh, là cao quý. Để đón nhận sự cao quý thanh tịnh của Phật Pháp, thì mỗi chúng ta đều lên phát nguyện, phát nổ những sám hối. Sám hối là gì? Sám hối, sám là ăn năn những lỗi lầm đã gây tạo, hối là nguyện chừa bỏ những lỗi lầm đó, không dám tái phạm nữa. Thế thì giờ này, xin mời toàn thể quý Phật tử đồng quỳ gối, chắp tay hướng về Tam Bảo để cùng phát nguyện lồ sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. Giờ này, chư Tăng nói trước, quý Phật tử sẽ nói theo sau. Kính này Tam Bảo thường trù ở khắp mười phương, Đệ tử chúng con Pháp danh là Hết Thầy chúng con xin trí thành sám hối Kể từ vô thủy kiếp trước Cho đến ngày hôm nay Do vô minh che lấp chân tính Khiến chúng con điên đảo lầm mê chấp ngã chấp nhân chấp cảnh giới thân tâm này thật có tạo ra vô lượng vô biên các tội lỗi hoặc chúng con bất tin kính tam bảo phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tường chửi bới tăng ly hoặc ở tại gia chúng con bất hiếu kính với cha mẹ bất thủy chung với vợ chồng bất nhân nghĩa với anh em bạn bè sát hại vô lượng chúng sinh không có từ tâm thương xót. Đối với các bậc hiền thánh, chúng con khởi tâm lão loạn vu báng, từ nơi ba nghiệp thân khẩu ý, chúng con gây ra các ác nghiệp, thân chúng con sát sinh trộm cắp tà dâm Miệng con nói dối, nói lời độc ác, Nói lưỡi đôi chiều, nói lời theo dệt, Ý con tham sân si lừng lẫy Tất cả vô lượng vô biên tội lỗi, Ngày hôm nay đối trước mười phương tam bảo, hiện tiền chư tăng chúng con tha thiết trí thành cầu xin sám hối nguyện dứt tất cả các việc xấu ác nguyện làm tất cả các việc thiện lành cúi xin tam bảo giám thành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 Các quý Phật, các thầy sẽ giảng về tám giới, nói qua về tám giới của ngày bắt quan trai. Bát có nghĩa là tám, quan là cửa, trai là sự thanh tịnh. Ngày tu bắt quan trai là tu hành tám cái giới để mở ra con đường thanh tịnh, an lạc. Và tám cái giới này cũng đóng lại những bất thiện, những ác nghiệp, những những đường ác, dừng lại các việc ác của chúng ta. Vậy tám giới của ngày Bát Quan Trai là gì? Giới thứ nhất là không được sát sinh. Giới thứ hai là không được trộm cắp. Giới thứ ba là không làm việc dâm dục. Giới thứ tư là không được nói dối, nói nới đôi chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác. Giới thứ năm là không được uống rượu, sử dụng các chất kích thích. Giới thứ sáu, không đeo chuối anh lạc, tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, không làm trò nhạc, ca múa và cố ý đi xem nghe. Giới thứ bảy, không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt sang trọng. Giới thứ tám là không được ăn phi thời. Vậy, ngày hôm nay các quý Phật tử thọ trì bát quan trai giới là sẽ giữ gìn thanh tịnh tám cái giới mà chư Tăng vừa đọc trên. Vậy trước khi vào nhận giới thì các quý thầy xin đọc lại công đức của giới luật để cho các quý Phật tử thấy được sự cao quý của giới luật mà phát nguyện dũng mãnh thọ trì. Thưa các quý Phật tử, các thiện nam tín nữ, quý vị hãy nhất tâm lắng nghe cho kỹ. Phật dạy biển khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát Nhã thì không thể lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng được quả vô thượng Bồ đề cần phải linh thọ giới pháp. Tất cả môn công đức lành đều lấy giới luật làm nền tảng. Tất cả chư Phật đều nhân giới đây mà thành bậc chính giác. Dù đại thừa hay tiểu thừa cũng đều phải tu trì giới pháp người tại gia hay xuất gia cũng đều lãnh thọ giới pháp. Nhưng mà chỉ vì người tại gia do duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời gìn giữ, cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới, khiến cho các Phật tử giữ gìn một ngày một đêm được thanh tịnh. Do công đức này mà chúng ta đi qua được ba cõi thẳng đến đạo Bồ Đề, cũng ví như ngọc ma ly, thể của nó tuy nhỏ mà quý báu hơn tất cả các loại ngọc báu, có thể làm cho tất cả chúng sinh đầy đủ các thứ đồ vui thích. Giới luật này cũng lại như thế. Hôm nay, các quý Phật tử tu nhân tốt này tu bắt quan trai giới, có một ngày một đêm mà phúc báu không ngần, cho nên công đức vượt trội hơn cả cõi người, cõi trời. Có những lợi ích như thế, thì các Phật tử, thiện nam tín nữ, hãy nhất tâm tôn trọng mà lãnh thọ. Bây giờ, xin mời toàn thể các quý Phật tử đồng quỳ gối, chắp tay, hướng về Tam Bảo để phụng thỉnh Đức Bổn Sư chứng minh cho chúng ta được thọ nhận giới Pháp.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 chư tôn pháp chư tôn pháp chư bồ tát chư bồ tát chư hiền thánh tăng chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo con nhờ sức từ tam bảo được thọ bát quan trai giới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 một lòng phụng thỉnh đức bổn sư thích ca mâu ni phật một lòng phụng thỉnh đức bổn sư thích ca mâu ni phật mười phương ba đời tất cả chư phật mười phương ba đời tất cả chư phật chư tôn pháp chư tôn pháp chư bồ tát chư bồ tát chư hiền thánh tăng chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo dỗ lòng từ bi lai lâm chứng giám cúi xin tam bảo dù lòng từ bi lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo con nhờ sức từ tam bảo được thọ bát quan trai giới được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con xin thương xót cho chúng con chúng ta lễ xin lễ chúng ta phụng tình lần thứ ba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 chư tôn pháp chư tôn pháp chư bồ tát chư bồ tát chư hiền thánh tăng chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo dù lòng từ bi lai lâm chứng giám cúi xin tam bảo dù lòng từ bi lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo con nhờ sức từ tam bảo được thọ bát quan trai giới được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con xin thương xót cho chúng con ta cùng lễ xin một lễ Vừa rồi các quý Phật tử đã ba lần phùng thỉnh Đức Bổn Sư. Giờ này Chư Tăng sẽ truyền trao giới tướng của ngày Tu bắt Quan Trai để cho các quý Phật tử thiện nam tín nữ được lãnh thọ tu giới Giờ này quý Phật tử cùng nhất tâm nói theo chư Tăng để cùng phát nguyện. Giới thứ nhất, đối với người Phật tử thọ trì bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay máy cựa, vi tế côn trùng, chẳng được có tâm cố ý sát hại, các Phật tử một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Mô Phật tốt lắm. Nó lấy xuống đây. Giới thứ hai của người Phật tử thọ bát quan trai giới Như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp Từ những vật lớn quý như vàng bạc châu báu đến những vật nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy, lấy là phạm tội trộm cắp. Các Phật tử một ngày một đêm không gian tham trộm cắp. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Mô Phật tốt lắm. Giới thứ ba đối với Phật tử phát nguyện thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không dâm dục, không hành các pháp bất tình ô nhiễm. Các Phật tử một ngày một đêm không dâm dục, làm các pháp bất tình ô nhiễm. Vậy, các quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Mô Phật tốt lắm. Giới thứ tư Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưới đôi chiều, không nói lời hung ác. Các Phật tử một ngày một đêm không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưới đôi chiều, không nói lời hung ác. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Mô Phật tốt lắm. Giới thứ năm, đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không sử dụng các chất kích thích. Vậy, quý Phật tử một ngày một đêm không uống rượu, không sử dụng các chất kích thích. Vậy, quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Mô Phật tốt lắm. Đối với giới thứ sáu của ngày tu bắt quan trai giới, như chư Phật suốt đời không đeo chuối anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, không làm trò nhạc ca múa và cố ý đi xem nghe. Các Phật tử một ngày một đêm không đeo chuối anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, không làm trò nhạc ca múa và cố ý đi xem nghe. Vậy, quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Mô Phật tốt lắm. Giới thứ bảy của ngày tu bát quan trai giới như chư Phật suốt đời không làm ngồi trên giường tòa cao tốt sang trọng. Các quý Phật tử một ngày một đêm không làm ngồi trên giường tòa cao tốt sang trọng Vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Mô Phật tốt lắm. Giới thứ 8 của ngày tu bát quan trai đối với Phật tử như chư Phật đối suốt đời không ăn phi thời. Các Phật tử một ngày một đêm không ăn phi thời. Vậy các quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Mô Phật tốt lắm. Thưa các quý Phật tử, vừa rồi chư Tăng đã truyền trao bát quan trai giới. Bây giờ chư Tăng sẽ hướng cho các Phật tử hồi hướng công đức thọ giới này mà phát nguyện về quả vị vô thượng Bồ Đề. Giờ này chư Tăng nói trước, các Phật tử nói theo sau. Con nay nhờ công đức thọ bát quan trai giới này Con nay nhờ công đức thọ bát quan trai giới này Mà khỏi đọa vào ác thú Mà khỏi đọa vào ác thú Bát làn Bát nạn Biên địa biên địa nguyện đem công đức tu hành này nguyện đem công đức tu hành này hồi hướng cho tất cả chúng sinh hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thành đạo vô thượng bồ đề đều thành đạo vô thượng bồ đề cúi xin chư phật cúi xin chư Phật nhiếp nguyện này của chúng con nhiếp nguyện này của chúng con sớm được thành tiều sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đà dạ, lễ sư một lễ. Rồi, xin mời các quý Phật tử đồng an tọa. Vừa rồi Hết thảy các quý Phật tử, thiện nam, tín nữ đã phát nguyện thọ trì, bát quan trai giới. Giới luật là nền tảng của sự giải thoát. Các Phật tử đã được thọ nhận giới pháp của chư Phật rồi. Vậy, quý vị hãy gắng giữ gìn cho được thanh tịnh. Giữ được một giới là giải thoát được một giới. Giữ được tám giới là giải thoát được tám giới và có 40 vị thần theo hộ trì. Vậy các Phật tử thấy được Phật Pháp là cao quý nhiệm màu, là chỗ lưng tựa cho tất cả chúng sinh quay về, khiến cho chúng sinh hướng thiền, hướng thượng và hướng đến vô thượng. Vậy, quý Phật tử hãy cùng nhau tự mình thực hành, rồi lan tỏa giá trị của Phật Pháp đến tất cả muôn loài chúng sinh để cho chúng sinh được thoát khổ. Bên cạnh đó, các Phật tử được thọ nhận giới Pháp rồi, thì cũng tự mình chăm chỉ nghe Pháp qua các bài giảng của Sư Phụ để cho chúng ta được tăng trưởng tín tâm với Tam Bảo, có tránh kiến giải thoát, tu hành không bị lầm đường lạc lối. Lời cuối cùng cho Sư Bảo Trung xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý Phật tử. Chúc các quý Phật tử có một ngày tu học được nhiều an vui, được giải thoát trong giáo pháp bất tử của các đấng Như Lai.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 mời quý Phật tử cùng toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Đức Phật Bổn Sư để cung tiễn chư tôn Đức Tăng hồi quy hồi hướng. Thọ giới công đức có bao nhiêu à, Con xin đây đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thầy đều thể nhập bộ sinh nhân. nguyện tiêu ba chương sạch phiền não nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 ơi à, nguyện à, cho chúng à, sinh ơi hiểu thâu đạo lớn ơi phát tâm vô thường từ quý y pháp ơi à, nguyện à, cho chúng à, sinh ơi thâm nhập kinh tàng ơi trí tuệ như biển từ quý ấy tăng ơi à, nguyện à, cho chúng à, sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy không ngại